Música hello đam mê cá xin chào à, tất cả các bạn nha xin chào nha à, thì ngày hôm nay mình muốn à, à, hướng dẫn cho các bạn à, những thành phần này về nguồn cốc chúng ta à, chuyên để săn cá chép cụ và săn hàng khủng này à, tỷ lệ thành mỗi cái thành phần chúng ta bao nhiêu và mình à, đây à, mình đang có à, bốn à, thành phần còn một thành phần đó chính là gạo nữa mà mình có chưa chưa có lấy ra chút nữa mình sẽ lấy ra cho các bạn xem luôn đây mình mới vừa, vừa đi mua về xong nè đó rồi bây giờ mình sẽ đi lấy gạo nha các bạn đây đây là gạo của chúng ta nè đó mình vừa lấy ờ, gạo nè rồi à, bây giờ mình sẽ ờ, cân ký mỗi thành phần ờ, cho à, tất cả các anh em và các bạn cùng xem và và khi chúng ta làm à, mồi sẽ được à, hiệu quả hơn à, sẽ thực rất sẽ chuẩn hơn nha các bạn rồi đây các bạn à, đầu tiên là gạo nè nửa ký gạo à, mình nấu cơm nha các bạn đó đây có nửa ký nha mình sẵn à, tiền mình lấy luôn cái này ra rồi phải dặn cái cân lại các bạn nè nửa ký gạo nha các bạn thật là chuẩn các bạn đó chính xác còn đây là mè trắng nè mè trắng à, ngoài miền Bắc á, còn gọi là vần nha các bạn đó nửa ký à, vần nha các bạn đó nửa ký nha đúng nửa ký nha các bạn mình muốn để à, các bạn làm mồi chính xác hơn đây là đậu phộng nè đó bảy lạng nha các bạn đó bảy lạng đậu phộng nha các bạn nên nhớ nha bảy lạng nha còn đây là đậu xanh nè đậu xanh à, bể nè còn à, còn còn còn vỏ nha các bạn đó ba ba phẩy năm lạng nha các bạn nên nhớ nha đậu xanh ba ba lạng rưỡi nha các bạn đó à, còn đây là đậu nành nửa ký nha các bạn đúng nửa ký nha các bạn đó thì ngày hôm nay mình muốn à, cân ký cho các bạn xem và khi các bạn à, làm được mồi mồi mồi này của mình câu cá sẽ được à, hiệu quả và kèm theo đó là cách à, trộn mồi thì à, ngày hôm nay mình à, cũng muốn à, làm một video trộn mồi cho các bạn xem nhưng mà nó hơi bận rộn xíu các bạn à rồi bây giờ mình sẽ đi uh, rang và xay và đóng gói nha các bạn đây các bạn à, thì mình mới có đi mua cái à, bịch à, để đóng à, đóng mồi này về nè đó à, họ nói cái bịch này một ký nhưng thực ra khi mình à, bỏ mồi vô thử nó có bảy tám lạng thôi các bạn à đó đây anh em nào thích thì mình sẽ gửi thêm một bịch này về anh em ờ, câu thử nha các bạn đó rồi ờ, ok các bạn bây giờ mình đã bắt đầu rang nha đây chảo đã, đã bật lửa và lửa còn ờ, đã nóng rồi à, giờ sẽ rang là cái đầu phộng trước nha rang 7 lạng đầu phộng này trước hôm qua là mình đang 6 à, lạng hôm nay mình đang nhiều hơn 7 lạng à, nên nhớ là khi các bạn rang các bạn phải có tâm chút nha rang à, cho được đều tay nè người ta đảo tay thường xuyên à, cho mọi cho cái à, đạo phộng của chúng ta nó nó đều lại với nhau nó nha các bạn đó cho nó đều hẳn chín hẳn lên lên mùi thơm có mùi thơm khác à, chính hãng chúng ta câu à, để săn cá khủng sẽ được à, hiệu quả hơn nha các bạn rồi ok các bạn à mình đã rang à, lên à, mùi à, thơm khác đó có hộp đen và có hộp vàng à, sậm như thế này là được nha các bạn rồi giờ đến cái ờ, nguyên liệu ờ, tiếp theo nha các bạn à, đó chính là đậu nành nha nửa ký đậu nành nha các bạn đậu nành đậu tương là một loại nha các bạn nửa ký nha các bạn muốn làm bài mồi câu cá gì trước tiên quan trọng nhất đó chính là số lượng và chất lượng của nó như thế nào đó mà các bạn làm mồi mà như giống như mình như thế này mà các bạn à, không có à, chỉnh sửa à, à, không có xem à, mình hướng dẫn à, bài mồi này bao nhiêu thành phần một một à, một loại này bao nhiêu à, gam hoặc bao nhiêu ký các bạn à, dễ sẽ dễ bị rơi vào tình trạng là à, lên được cái nhưng mà không lên được cái mình muốn lên được cái khác các bạn rồi bây giờ chúng ta đầu rang cái à, đầu nành còn gọi là đầu tương nha các bạn này này, thôi đây các bạn à, mình đã rang xong cái à, đầu à, đầu nành rồi rồi các bạn rồi bây giờ mình sẽ rang phần tiếp theo nha rồi ok bây giờ mình sẽ rang cái đầu xanh bể hai các bạn còn vỏ nha ba làng gửi nha các bạn nên nhớ là các bạn à, đầu xanh này các bạn dùng ít thôi ít hơn à, tất cả các à, thành phần khác nha các bạn và nên nhớ là cũng rang lên mùi thơm khét rồi mình không muốn à, dài dòng để các bạn xem mà thấy mà chán nản à, cho các bạn xem mà thấy thích thú à, những gì mình đã chia sẻ ra cho các bạn nha rồi ok à, mình đã rang xong cái à, tàu xanh rồi lên cái à, màu như thế này nè nó vậy là ok nha các bạn bây giờ đến cái nguyên liệu tiếp theo nha các bạn gạo mình à, nấu ăn cơm á gạo nửa ký nha các bạn rồi cái gạo này nó rang rất là lâu các bạn bạn phải chịu khó bằng rang nha nó rất là lâu ờ, lên ờ, màu thơm khét nha các bạn rất là khó rang luôn các bạn phải ờ, rang chịu khó rang chút nha các bạn rồi ok các bạn mình đã rang xong cái gạo nha các bạn rồi mình sẽ bỏ trong cái phần chung phần nãy luôn mình sẽ làm cái nguyên liệu cuối cùng nha các bạn đó chính là nửa ký mè trắng nha các bạn ký mè trắng luôn rất nhiều luôn các bạn nha, ok các bạn mình đã rang xong cái mè này rồi nè nó lên được cái uh, cái màu vàng chấm đen như thế này là được nha các bạn là thành công nha rồi đây đây là sau những thành quả mình đã làm nè các bạn nè còn mè nè đang tôm khác mà các bạn nó đang chứ không sao hết xong mình à, nói lại nha các bạn nửa ký à, gạo rang nửa ký mè rang bảy lạng đậu phộng rang nửa ký đậu đậu tương đậu nành rang 3,5 lạng đậu xanh rang rồi trong đều nha các bạn và đem à, uh, diễn ra nha và trong cái thời gian à, mình sinh à, diễn cái này ra mình không muốn làm mất thời gian dài dòng của video À, bây giờ xin mời à, tất cả các anh em và các bạn à, cùng đón xem à, những clip từ những fan hâm mộ đã gửi những con cá con à, test bài mồi này của mình lên được cá chép khủng nha các bạn. À, rồi, xin mời các bạn cùng đón xem nha. lên thằng khủng rồi anh em ơi. Khủng rồi. Con này phải 6 kg nhỉ? 6 7 kg đấy. 4 kg à? đầu 4 à? 4 năm. Con này 4 kg được cùng. Trông thế này để nó lên nó cũng nhìn nó 4 kg. Hàng khủng rồi. Đang chi ra mà. Rồi rồi rồi rồi hốt được ờ. rồi, hốt hốt được cho ai. Cho ai hốt cho ai. Vô đấy. Rồi. U. À, con này to. Con này 7 kg. 6 kg 7 kg. To lắm, con này to. To lắm khủng này uh. trứng à trứng này trứng không này trời, trời. hơi hơi con này phải 6 6 kg rồi tầm 6 kg to Ui, con cá này béo gớm Ô kìa nó vào vào tay bây giờ Rồi rồi rồi không sao đâu Tuột nữa đâu mà Tuột chưa? Tuột rồi tuột rồi chưa. Chưa, chưa, chưa, chưa, Này đầu 7 rồi, đầu 6 rồi. Này chắc khoảng 6 năm sáu ký này. năm ký năm ký không? năm ký là cùng cái được năm ký thôi Nói chung là cũng thôi mày vô cái này á dạ. nó của cái năm ký tư năm ký sáu gì đấy đúng đúng, đúng rồi ký được xem nó mắc ở cái gì đó nhìn nhìn mồm nhá nhìn mồm thôi rồi rồi bé tôi bé đầu phi không cả nó mà cứ để nó lên vào đây đi qua mẹ móc cá cũng kia mà không cứ phải chắc ăn không nó nó xả không được mình xả hộ nó luôn sợ gì đâu từ từ, từ đấy nó nổi nè, đẩy nó nổi nữa nó đang khỏe lắm đang khỏe lắm đang khỏe đi thế kia rồi lại đây cho lại lại lại lại lại đây từ từ từ từ rồi, thôi này là một bắt cột đi đéo gì to hơn to hơn u con này to vãi phá luôn sáu kg con này phải bảy kg con này bảy kg con này to hơn mình mẹ nó nằm ở trong ngày có mà chạy à. trời cái được cái được cái được bẻ vật á con này to hơn con qua nhiều con này nhiều con này vẫn chưa phải được đực đâu bác ạ con cái được được đực đây các bạn à, mình đã à, xây xong à, cái à, phần cốc ta rồi bây giờ tới việc là đóng bịch nha các bạn đây bịch đây mình sẽ tính cái bịch này nha bịch này là 8 lạng 8 lạng mồi nha các bạn đó bỏ vô luôn nó cứng lại không biết cái thao mồi này của mình được bao nhiêu bịch tay đè xuống các bạn này cho nó cứng mồi lại giữ mồi được lâu hơn với cái à, thao mồi này đây thôi nhiều quá gà lại không được các bạn à mới nói bự xong rồi thế là hết rồi rồi vậy là xong cái gói mồi của chúng ta nè à, một cái à, gói mồi này à, mình sẽ à, nếu anh em thích thì mình sẽ bán với giá là à, 65k nha các bạn đó 65k một gói này đây 65k nha các bạn nếu mà anh em thích thì mình để bạn anh em 60k một gói này nha được rồi gói thứ hai nha các bạn được được à, bốn gói đó các bạn à không được nhiều đâu để cho nó cứng lại các bạn tới ba nha các bạn không tới bốn gói rồi các bạn ơi ba gói nè gói này là chắc nghĩ nghĩ không đủ các bạn ơi có nhiêu đây chắc đủ rồi này các bạn đó kết quả là, là, là từ sáng giờ mình được có nhiêu đây các bạn đó thấy mình thấy mình làm công phu không đó đó từ sáng giờ chỉ được có bao nhiêu thôi nè không được nhiều các bạn nè à. nó được ba gói rưỡi thôi hết rồi đó. cái này được à, có nửa gói rồi nè ba gói rưỡi thôi đó các bạn đã xem cái uh, clip này của mình nha các bạn nếu thấy hay hãy nhớ cho mình uh, xin một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những à, video à, mới nhất của mình các bạn và mình cũng xin chúc cho tất cả các anh em và các bạn à, câu được thật nhiều cá khủng từ bài mồi này của mình cho các bạn hẹn gặp lại các bạn nha hẹn gặp lại các bạn nha